Hello anh em, ok thì uh, ở cái hôm trước ấy, hôm, hôm, hôm trước thì mình uh, có đôn cái kèo sport cho anh em Cái kèo hôm trước là kèo uh, vốn uh, vốn mấy trăm ấy với cả vốn mấy chục ấy có vốn mấy trăm lên 50 triệu ấy thì anh em bảo lời ảo chút hôm nay ok thì hôm nay mình sẽ đôn cái kèo hôm nay kèo hôm nay là kèo 500 nhá 500k vốn 500k thì hôm nay mình sẽ đeo đôn kèo không cơ không chơi nguyên xích bo nữa mà chơi tất cả tài xỉu các kiểu đầy đủ nổ hũ các kiểu nhá để xem đôn cái kèo 500k ngày hôm nay sẽ lên được bao nhiêu ok này mình sẽ đặt vào đầu tiên thì mình sẽ đặt vào à, vào à, tài trước này mất này Ok nhá, thì để cùng xem là mình đôn được kèo hôm nay như thế nào nhá mọi người nhá. một trăm này nếu phát này mất thì cũng là đánh một trăm tiếp. Nào xỉu nào. Rồi ok, húp. Ngon lành này, 50k này. ok xỉu này đúng không xỉu tay tay xỉu đánh tiếp xỉu 50k này ok này ăn được mấy tiếng nào Ok này đánh từ từ nhá anh em đánh từ từ thôi Mình đây mình còn đánh hơi liều liều một tí thôi Tài tài xỉu xỉu xem nào mình vẫn đánh xỉu đi cực tiếp này x2 này anh em vốn thì bế thì anh em nên đánh bế thôi còn vốn to thì anh em nên đánh to ok này xỉu không vẫn tài đùa đoán luôn cầu biệt kìa cày thế nhở à, tài 100 này nó đánh 100 rồi mình đánh 100 này 100 100 mỗi 100 kia thì nó đánh thêm 50 nữa phát này nếu mà có đấy thì lại có khi phải đánh đánh lấy lại vốn thôi ok xỉu này rồi ok húp 150 này vẫn 545 tài tiếp nhá anh em cứ đánh từ từ thôi không phải vội cả 1 2 3 rồi khi phát này về xỉu cũng nên đấy Ok này đánh từ từ thôi nhá Ok úp tài tiếp này Úp tài tiếp này 590 à, rồi à, một hai ba bốn ba la ba la ba la một trăm tài đi phát này thì không chắc lắm nhiều khi về xỉu đấy nhưng mà thôi kệ đánh liều phát đi à nó giả lại <laughs> giả lại mất có 20 nghìn <laughs> mình biết mà ok này xỉu này lúc em mất 20 nghìn đúng không mình sẽ 100 vào xỉu tiếp đi nào xem nào cứ từ từ anh em nhá không phải lo gì cả đâu khác của đó thịt chó thì khác có rau mơ xỉu không ô rồi đùa cầu khó nhở cầu khó nhở mười bảy gà 17 thì mình ôm tài đi ôm tài thêm 50.000 nữa ok này ôm tài thêm 50.000 nữa nè, rồi ok húp ok này 609 này 12 12 12 đúng không tài tiếp 100 này mình nghĩ phát này về tài thôi cứ bình tĩnh mà chơi thôi không phải vội đâu cả cứ bình ai à, thôi đua sai cầu cả à, bê, bê, bê, bê. tiếp tục vào tài này 100 này đánh thêm 50 nữa ok này có nhờ Ô, đùa game khám lọ thế nhở Con này mình nghĩ chắc chắn 100% là về xỉu Nên là mình không phải ngán gì nữa Mình nghĩ không phải chắc chắn 100% Nhưng mà mình nghĩ là tầm này Rơi tầm tỷ lệ cao là về xỉu Rất là cao luôn kèo này đi một hai ba xỉu không đùa khắm thế nhở ok này có vẻ là hơi bị đen một chút rồi ok phải thoát ra thôi phải rút thêm anh em ạ <laughs> quả cầu kè mình không đấy được lắm anh em ạ mình phải rút thêm thôi rút thêm 500 à, rút một triệu đi 100 này rút hẳn thêm một triệu đi để gỡ lại xem nào đùa thêm một số không nữa ok một triệu này ok này tài xỉu cầu kèo chán quá anh em ạ cầu kèo chán quá có khi là mình phải chạy à, vào à, cho nổ hũ tí đi à cho sóc đĩa tí đi xem cầu kèo nó dễ hơn không lẻ lẻ lẻ lẻ phát này về chắn này thằng nào về chắn không kịp rồi à, vẫn lẻ <laughs> đùa hôm nay ăn cầu nào nhở hôm nay ăn cầu thế nào nhở lẻ lẻ tiếp này à, trăm nghìn vào lẻ đi không chắc đâu mình nghĩ phát này phải chẵn nhiều hơn là vẫn lẻ kia đùa game là dễ à một hai ba bốn rồi bên này một hai ba bốn một hai ba bốn ba bốn rất là nhiều người à, lẻ trăm nghìn đi Ok lẻ 200 đi Rồi ok vẫn húp ngon 200 nữa Rất là tuyệt vời đây game dễ thế Lẻ 200 này Vốn đánh nào tự tin thôi không đánh này nữa Nhìn nó cầu nó khó đoán quá à, Đánh à, Đánh gì nhỉ Đánh uh, à, Xbox đi xem nào rồi chặn chặn lệ lệ cầu biệt kinh thế lệ vào chặn thảo nào nó về chặn về chẵn 500 luôn vào chặn này đừng bỏ lệ nhá ui địt mẹ cay thế nhở à, lẻ 500 nữa đi Đùa Hôm nay mình đánh kiểu gì ấy nhở Dính vào cầu gì ấy nhở Ai ra 11 triệu Ai ra 13 triệu kia kinh thế Đùa Chán thế nhở Hơi chán một chút anh em ạ Hôm nay không biết là gỡ được không Thôi không chơi nữa đùa hôm nay đen thế nhở kiếm cho anh em mà mất uh, mất uh, triệu hai rồi mất triệu hai rồi mất triệu hai rồi đen thế nhở rút thêm một triệu nữa đi một triệu nữa đi Đó trăm nghìn kìa rút thêm triệu đi quyết là phải gỡ lại một triệu rút này này thôi thì đánh không đoán được cầu cầu giờ này nhảy kinh quá ok này super trái cây nhá thì vào nổ hũ tí đi triệu nổ hũ tí đi chị nó nhìn này ok này vào quay nổ hũ tí xem nào có lấy lại được không là mình muốn rút 2 triệu 2 triệu 500 là 2 triệu rưỡi 2 triệu rưỡi 3 triệu đùa cũng đen luôn à hôm nay mồm thối thế ư ok này cố gắng nhá gỡ lại được không đùa khám lọ thế nhở đùa 150.000 này điên lắm rồi đấy 250 này điên lắm rồi đấy anh em ạ <laughs> phát này điên lắm rồi đấy nhất thì chết luôn này hôm nay chẳng nghĩ là đen thế ư còn hai triệu rưỡi rút nốt hai năm mươi này một hai ba bốn này ok này hai triệu rưỡi rút nốt này và quay phát này nhất định là phải lấy lại được cho anh em này 3 triệu đúng không mình rút là 2 triệu rưỡi này mới 500 là 3 triệu 3 triệu 5 triệu à 5 triệu này 5 triệu phát này nhất phải zip lại được này 18 này 45 này 90 nghìn này 180 nghìn này Ok này Nhất là lấy phải lấy lại được này Cố gắng lên 5 triệu nhá Ok này đấy một phát rồi triệu chín rất là tuyệt vời ok chưa 4 triệu rồi Còn triệu nữa thôi cố gắng lên khám lọ thật đấy Đùa Đùa Đùa Ăn được phát mà lại xịt đến cả chục phát này á à? Đùa tôi chứ hôm nay đen thế nào ấy đùa mãi được phát rồi ok lại được triệu nữa mà khắm thật đấy Rồi ok, được 200, 200 lỗ mất. Ui lỗ nhiều lắm. Rồi ok, rất tuyệt vời, nổ liên tục kìa, triệu ba luôn kìa. Đấy lại 4 triệu rồi còn triệu nó cố gắng 5 triệu nào cố gắng 5 triệu không được kìa khó vậy ư 160 này rồi 260 này còn 700 nữa thôi cố gắng ăn phát nữa bé bế tầm triệu nữa ngon 160 500 nữa rồi đấy được rồi đủ rồi đủ rồi anh em ơi thôi thì quay cố đi cố lên 6 triệu không 6 triệu thì ra tặng thẻ cho anh em luôn khổ này căng thật công nhận là căng thật công nhận là căng vãi đá rồi ok 4 triệu ô vẫn vẫn chưa đủ à 5 triệu 8 kìa 5 triệu 8 kìa Giật thước đi Ok này 900 này 900 phát không được à, ờ, 900 phát được 450 thôi Là phát căng căng đi Rồi và phát được uh, Mất luôn <laughs> Phát đầu tiên mất này Phát thứ hai không được gì Sợ cái này xuống nhanh lắm anh em ạ Ôi rồi ôi 300 Vẫn lô sắp mất lồn rồi hai phát đi một triệu hai phát đi triệu rồi Càng phết đấy chứ đùa Rồi đi mất triệu bạc rồi Úi rồi ôi May quá Rút lại được 2 triệu ok 5 triệu tư này Cố gắng lên 6 triệu nào Xong ra tặng cho anh em hơi căng nhá ok này 300 này căng quá căng quá căng quá 3 triệu 9 rồi đùa 3 đùa 3 triệu 7 rồi đùa 300 này ờ, căng vậy ơ căng vậy ơ căng vậy rồi Được 2 triệu ô đua Căng thế nhở 3 triệu rưỡi rồi Ô 1 triệu 8 này 1 triệu 8 rồi sắp lên ngon ngon ngon à, 58 rồi này bù này Quả này lại <laughs> kéo lại ăn cứt Ô thôi thôi thôi thôi à, 38 này Rồi 38, 45, 5, 59 này 59 đúng một tí thôi Đúng một phát này Nổ Ôi không À được ngon đấy Ok này đủ 6 triệu rồi nhá Ok chưa mình xin dừng video ở đây nhá Chúc tất cả anh em có buổi xem live vui vẻ nhá Chào tất cả mọi người bye bye